trên trời mà có đám mây xanh ở giữa thời mây trắng chung quanh à mây vàng ước gì thời anh lấy được nàng thì anh thời múa gánh bắt chàng là chàng về xây ước gì thời anh ghé lại khi xưa dòng đã gặp tiên truyền giao trăm họ trăm miền ta hương nói giống thuận thiên lưu truyền muôn đời rộng đưa gian trần sương gió kề bên nhau vươn tới tự do dẫu biết rằng phải qua bao gian khổ nhưng tình đưa ta đến ấy ngày lạnh tháng tốt kết duyên tơ hồng đôi lứa cùng nhau oan viên hai họ đông đúc tới đây chúc mừng duyên thắm câu trầu người người cùng về đây có gì chú bác anh em đẹp xinh mưa ô rất dâu sẵn sàng thiếp lên